trai thanh thang một cõi quên những nhọc nhằn quên những giày vò tâm Hello? đi chơi dìu mẹ đi chơi mẹ và con đi chơi thanh thang một cõi quên những nhọc nhằn quên những giày vò tâm can từng nụ hoa tinh khôi vì vô cười gió tích vui mẹ và con đi chơi đi ra bờ suối con suối chảy dài khua cả vòng trời